Phật Tôn Pháp chư Bồ Tát vô biên thân văn chúng cập nhật thiết thân hiền duyên khởi quang minh đài xưng tinh tác Phật sự phổ huân chư chúng sinh Giai phát bồ đề tâm viễn ly chữ vọng nghiệp viên thành vô thường đạo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 giúp cho vô lượng chúng sinh được quay về với chánh đạo. Trong pháp giới trùng trùng duyên khởi này, hy hiểu thay cho chúng con được nương ân đức trên Sư Phụ, mà được tiếp cận với giáo pháp thầm thâm vi diệu của Ngài. Kính bật Đức Thế Tôn, chúng con được biết rằng chúng sinh phàm phu vô minh cử động cất tay nhất chân bỏ quên chánh niệm là đã phạm phải lỗi lầm. Trong Kinh Hoa Nghiêm Ngài cũng dạy, nếu nghiệp tội của chúng sinh có hình tướng thì cả hư không này cũng chứa không hết. Chính vì vậy, nên trong bảy thứ tài sản mà Đức Thế Tôn làm của hồi môn cho đệ tử chúng con kế thừa là tín tài, giới tài, tam tài, quý tài, văn tài, thí tài, tuệ tài. Trong đó, Pháp sám hối khiến được tỉnh thức, tỉnh giác, trừ bỏ các bất thiện Pháp, là linh đơn diệu dược, giúp cho chúng sinh thoát phiền não, khổ đau, được an vui, hạnh phúc. Duyên này ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu, là ngày sám hối cuối cùng của năm, chỉ còn vài tiếng nữa thời khắc thiêng liêng của đất trời là chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ đến chúng con một dạ chi thần cùng nhau vân tập về nơi đại hùng bảo điện thắp nén tâm hương thần kính cúng dường dâng lên mười phương thường trụ tam bảo ngưỡng thỉnh các ngài chứng minh cho chúng con tâm tưởng theo văn sám trừ bỏ cấu uế nơi tâm khiến cho chúng con được tâm thanh trí sáng chúng con xin nguyện bước sang năm mới sẽ luôn tinh tấn tu học vâng lời thầy tổ phát tâm Bồ đề, thực hành lục hòa rèn tâm luyện trí để trở thành một người đệ tử xứng đáng phẩm hạnh như lời Phật dạy, làm lợi ích cho chính bản thân và cho chúng sinh. Nay Pháp hội đã trang nghiêm, chúng con kính thỉnh mười phương thường trụ tam bảo, đồng phóng quang ứng giáng đàn tràng chứng minh và gia hộ. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát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 đấng pháp ma vương vô thượng ngài ba cõi chẳng ai bằng ngài thầy dạy khắp trời người thần tôn pháp ma hiền thánh tăng thượng chủ tam bảo chí tâm đại lễ Allah tôn giá đại ca diếp chỉ tâm ma đảnh lễ ơi đề nhất na sĩ tuệ tôn giả xá lời pháp chỉ tâm ma đành lễ để nhất thần thống tô sống con đã già for thiên nhà tôn giả huyền lũy đã gây bao nhiêu lỡ lầm vùng trách móc mỗi ngày mỗi chuốc khổ đau chia cách khó kia cạn dần có ngày không nói với nhau cũng không muốn nhìn thấy mặt gây nên nỗi bên dài lâu nay con hướng về tam đạo life. xem thường bảo vật sống tây dày đạp lên trên anh phố bồ tát thành văn duyên giang thành hiền chi thành cầu sinh sáng hối bao nhiêu lần người chiêm miên sinh lấy cam đô tình thủy tưới lên dầm tăng nao viền xin lấy con thuyền tránh phá non sông hiện tại nhiễm màu vườn tâm hương mà dòng bốn vốn trong hiểu biết thương yêu tình nguyện hồng phen quan chiếu tâm nhìn tâm hiểu thân sâu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 công phu công đức có ba